thảnh thơ từ thiên đình bài số sáu mươi bảy Hoàng Kim Phật Mẫu chuyện dậy giáng lúc 10 giờ 24 phút ngày 4 tháng 7 năm 2020 ta đây tên hiểu Hoàng Kim Phật Mẫu Xuân điển cho cơ Ngày xưa thiên cơ Thời bất khả lộ Ngày nay thời mạt cơ lộ để cho con người gặp rút thực tỉnh tâm lên chứ khỏi quá muộn tin thì ráng tu không tin có đến thì hãy ráng chịu thế giới rồi đây sau một cuộc chiến kinh hải kinh hoàng kéo dài ba năm 8 tháng 2 ngày để cho mọi việc đã được đi vào thời kỳ ổn định Ngọc Hoàng Thượng Đế lệnh đã bệnh ra trật tự thế giới trong thời gian tới không còn bao xa phải được sắp đặt khắp chốn khắp nơi một thể đồng nhất đầu tiên cải tạo tâm linh con người sau đó chuyển hóa các tầng năng lượng chuyển hóa cuộc sống con người động vật cỏ cây hoa lá cũng như khắp tầng trời đất khởi quyển thần mưa thần gió thần lửa thần nước không gian ngũ hành đều phải làm việc tôi đã hết mức cho thời kỳ này đây là thời kỳ nhân loại đối mặt với nhiều biến động biến cố biến thiên kéo dài ba năm tám tháng hai ngày đó hẳn cuối cùng của thời mãn pháp cho nên ta đã nhắc nhở nhân loại thế giới loài người trong đúng ba năm tám tháng hai ngày thanh lọc hết thảy mọi điều nhiễu nhương trên quả địa cầu tâm người độc ác đã tạo ác nghiệp giết người cướp của gây nên nghịch cảnh tổn hại thân tâm cho mình cho người mà không sám hối tu sửa sai lầm tu sửa tâm mình thành người lương thiện thành người có ích giúp cho nhân loại giúp cho quốc gia hạnh phúc an bình thì không cơ hội để được quay về yeah.